Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream uh, chiều nay. À, Dũng đang có mặt ở một cái quán cà phê. Thì uh, trong một vài phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu xem là thị trường của chúng ta tới đây nó sẽ như thế nào. À, các nhà đầu tư chúng ta nên phản ứng như nào những cái thông tin hoặc đặc biệt là chúng ta cần phải phản ứng như nào với cái việc mà trong thời gian vừa qua có rất nhiều các thông tin trái chiều cũng như là tích cực có tiêu cực có đặc biệt là chúng ta hiểu rõ là là thị trường thời điểm này chúng ta nên đầu tư ngắn hạn trung hạn dài hạn hay là đầu tư theo phương pháp nào thì anh chị em đang có mặt có thể comment vào ô chat để chúng ta chào nhau và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ạ nhưng mình có nghe rõ không ạ nếu nghe rõ thì gì ạ à? comment số 1 đúng không ạ nếu nghe rõ thì hãy comment số 1 ạ à. hãy comment số 1 comment số 1 ạ à. nếu nghe rõ hãy comment số 1 à, ờ, chúng ta biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì à, người mà thành công không phải là người đúng bao nhiêu lần mà quan trọng là đúng thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và sai chúng ta sẽ kiếm được mất bao nhiêu tiền các anh chị em lưu ý là đúng thì chúng ta đúng được bao nhiêu đúng không ạ? đúng thì đúng bao nhiêu và sai thì chúng ta thì mất bao nhiêu tiền đấy là cái đầu tư nên sẽ có nhiều người người ta nói rằng là à, từ năm 2021 họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng thời điểm này là do số phận hay là do họ không may mắn nên họ mất tiền và trước đó thì chúng ta thấy là chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn so với nhà đầu tư khác tuy nhiên thì chung cuộc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đấy là câu chuyện của nhà nhà đầu tư thành công Thế thì ở đây Dũng cũng muốn chia sẻ anh chị em đó là gì ạ? Cách mà mình đầu tư trên thị trường chứng khoán, cách mà mình đã gì ạ? Đã đang làm và tiếp tục vẫn làm những cái trải nghiệm của mình, những cái gì ạ? Cái quyết định khi mà DVD đưa ra để giúp chúng ta đầu tư thành công hơn. Trong đầu tư chứng khoán, điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy là bạn dù là bạn ai chăng nữa thì quan trọng nhất là chúng ta cần phải gì ạ? Có một từ khóa quan trọng đó là gì ạ? <clears throat> Bảo toàn vốn bảo toàn vốn khi mà thị trường nó không đáp ứng được các tiêu chí của chúng ta vậy chúng ta đầu tư thành công thì chúng ta cần phải có một số các tiêu chí như sau đầu tiên chúng ta cần phải có mục tiêu ạ mục tiêu của các bạn là gì ạ các bạn muốn có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận năm 2022 các bạn muốn có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trong 6 tháng tới các bạn muốn có bao nhiêu lợi nhuận trong vòng một năm tới các bạn muốn có bao nhiêu lợi nhuận trong vòng 5 năm tới vậy câu chuyện đầu tiên khi mà chúng ta bước vào đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải có mục tiêu trước đã chẳng hạn năm 2022 mục tiêu của DVD là 100% lợi nhuận có thể thị trường đang rất là không được tích cực như chúng ta thấy ở đây những thời điểm này thì gì ạ à, Dũng sẽ không giao dịch thời điểm này không giao dịch nhưng làm thế nào để chúng ta kiếm được 100% lợi nhuận từ bây đến cuối năm câu chuyện này là câu chuyện nghe có vẻ là rất là phức tạp nghe là khó khó với những anh chị em mà chúng ta không giữ được tiền khó với anh chị em chúng ta đang mua hoặc là đang bị thua lỗ rất nặng nhưng nó rất đơn giản nếu ai đó đã đầu tư theo chu kỳ theo sóng hoặc là biết thời điểm nào tham gia vào hoặc là biết thời điểm nào chúng ta cần phải dừng đầu tư chứ không phải là chúng ta tiếp tục bám thị trường mà chúng ta không biết rằng là thị trường đi về đâu nên cái quan trọng nhất là gì ạ hãy theo dõi những cái chia sẻ của DVD để các bạn có thể hiểu rõ rằng là để đầu tư chứng khoán thành công thì việc mà chúng ta lựa chọn cho mình phương pháp đầu tư hệ thống phương pháp đầu tư hệ thống tư duy đúng hệ thống gì ạ chiến lược đúng và đặc biệt là chúng ta cần phải đưa ra những quyết định đúng trong từng thời điểm đúng đó mới là lý do quan trọng vậy chúng ta sẽ quay trở lại thị trường trước khi chúng ta vào phần chính của ngày hôm nay về thị trường thời điểm này là thị trường chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì ạ chúng ta đang nhìn thấy điều gì ạ nếu chúng ta nhìn một cái quá trình dài từ đầu năm đến bây giờ thì thỉnh thoảng chúng ta thấy là thị trường bắt đầu gì ạ giảm rất là mạnh xong thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có đôi chút phục hồi có đôi chút phục hồi đó vậy bạn kiếm được tiền trong những đợt hồi phục đó không ạ bạn có thể kiếm được tiền trong những đợt mà hồi phục đó không hay là tổng thể chúng ta thấy là tỷ lệ thành công và tỷ lệ thua lỗ của chúng ta cái điều nào lớn hơn Dũng tin chắc là phần lớn chúng ta sẽ có tỷ lệ thành công thấp hơn so với tỷ lệ chúng ta bị thua lỗ rất là nhiều bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng một chu kỳ dài rất giảm rất là dài trong đó thỉnh thoảng có một vài phiên tăng giá và chúng ta gọi là lướt sóng T3 hoặc T4 khi chúng ta lướt sóng T3 T4 ai được hưởng lợi người được hưởng lợi nhất đó là gì ạ người được hưởng lợi nhất đó là những công ty chứng khoán người được hưởng lợi nhất là những người mà thu phí chúng ta bản thân chúng ta lướt sóng như vậy thì đa phần chúng ta gì ạ một là chắc nó bị ảnh hưởng về tâm lý hai là ảnh hưởng về sức khỏe ba là ảnh hưởng về mất tiền đúng không mất tiền sức khỏe tâm lý và mất tiền nếu trong trường hợp cho mình mất tiền thì sau này có thể một thời gian nữa cơ hội nó đến một vài cơ hội nó đến một vài các gì ạ à? một vài các uh, chúng ta gọi là thời điểm tuyệt vời nó đến với chúng ta thì chúng ta sẽ gì ạ à? không có tiền để chúng ta mua nữa và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ rất là nhiều ok à, cảm ơn bạn Ngô Huy Ngô Huy Ngô Huy Nam thế thì theo các bạn là gì ạ à? để đầu tư trên thị trường chứng khoán đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ, rõ kỷ luật nhưng kỷ luật nó cũng gì ạ à? chúng ta không thể biết được kỷ luật như thế nào đúng không nếu chúng ta không hiểu rõ là cái chu kỳ cái quy trình vận động của thị trường theo quan điểm cá nhân của Dũng DVD thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có hai cái chiến lược quan trọng nhất ở đoạn này chiến lược đầu tiên là chiến lược đầu tư giá trị vậy chiến lược đầu tư giá trị chúng ta chỉ mua khi nào có thể một vài thời gian nữa các bạn biết là các bạn kết hợp với phân tích cơ bản kỹ thuật kinh tế vĩ mô và để chúng ta xem là cái chiết khấu dòng tiền cái thời điểm mà dòng tiền họ mua vào ở mức nhiều nhất khi thị trường tạo đáy khi mà thị trường nó chưa có cái đợt bán hoảng loạn chưa có đợt bán tháo ra thị trường có thể chưa vào tạo đáy các bạn nhá chưa có đợt bán hoảng loạn chưa có đợt bán tháo thị trường chưa tạo đáy ở trong đầu tư giá trị thì các bạn cần phải lưu ý cho uh, tức là chúng ta cần lưu ý cho một số điều như sau những cái nhóm cổ phiếu nó gì ạ à, nó mang tính chất nó mang tính chất là gọi là buôn tiền á nó mang tính chất là tiền tiền càng nhiều hoặc là cái việc mà dòng tiền càng nhiều trong khoảng thời gian nếu nền kinh tế mà chúng ta gọi là suy thoái thì cái điều gì nó sẽ khiến cho người ta có thể rút tiền ra rất nhanh nhưng khi mà thị trường hồi phục thì người ta bơm tiền vào và tiền cũng rất nhanh nên ngân hàng là một trong những ấy dòng mà chúng ta có thể lưu ý trong thời gian tới tuy nhiên không phải là lúc nào chúng ta mua cổ phiếu ngân hàng bởi vì các bạn biết là khi chúng ta mua cổ phiếu ngân hàng thị trường lại tiếp tục đi xuống và chúng ta phải trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư của mình điều thứ hai các bạn cũng để thấy đó là gì ạ đó là chúng ta cần phải nắm rõ xem là à, trong từ bầy bầy cuối năm thì những cái ngành nào hưởng lợi tuy nhiên hưởng lợi nó là cái cái mà chúng ta nhìn thấy hưởng lợi mà thôi ạ còn quan trọng là khi mà chúng ta thấy hưởng lợi mà chúng ta không hiểu rõ rằng là thực tế nó có hưởng lợi hay không bởi vì thực tế là gì ạ cổ phiếu nó đi trước thị trường khi cổ phiếu đi trước thị trường thì việc mà chúng ta cần phải nắm bắt được có dòng tiền lớn tham gia vào hay không có dòng tiền tổ chức tham gia về không hay về chúng ta nghĩ rằng là dòng tiền tham gia vào để chúng ta mua và đó chính là lý do chúng ta mất tiền rất là nhiều à, hôm nay có một bạn à, học viên của Dũng có chia sẻ đó là một cái video ở một cái VT VT một kênh truyền hình nào đó họ có chia sẻ về gì ạ cái phương pháp VSA tại sao chúng ta lại cần phải đầu tư theo phương pháp VSA bởi vì phần lớn các phương pháp phân tích kỹ thuật khác thực tế nó không có nhiều gì ạ kết quả như VSA bởi vì VSA nó tập trung vào một là quy luật cung cầu thị trường nó liên quan đến quy luật cung cầu nếu chúng ta không hiểu rõ quy luật cung cầu chúng ta rất khó để thành công điều thứ hai là tuân theo quy luật nhân quả quy luật nhân quả là những yếu tố tác động đến thị trường trong thời gian sớm những yếu tố tác động trên thời gian dài hạn trung hạn và nó tác động như nào lên quy luật cung cầu và tiếp theo nó là chúng ta cần phải nắm rõ được là dòng tiền lớn đang rút ra hay là tham gia thị trường để chúng ta có thời điểm tham gia mua vào tốt nhất ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện của ngày hôm nay đó là gì ạ thời điểm tới nếu mà chúng ta đặt ra câu hỏi là một vài bạn có nói rằng là rõ ràng là gì ạ tỷ giá USD trên đồng Việt Nam nó chẳng ảnh hưởng đến gì ạ nó không ảnh hưởng đến gì ạ đến đầu tư công bao nhiêu bạn nghĩ rằng là cái USD tỷ giá USD chia là USD trên đồng Việt Nam nó không ảnh hưởng đến đầu tư công nếu các bạn comment số 1 còn bao nhiêu chị em nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến gì ạ à? đẳng ảnh hưởng đến đầu tư công Việt Nam thì comment số 2 ạ nếu các bạn thấy rõ thì comment nếu mà bạn nghĩ là nó không ảnh hưởng thì cho comment số 1 còn nếu bạn thấy rõ ảnh hưởng thì comment số 2 đúng không thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu các bạn thấy điều này thì các bạn có thể comment đúng không ạ để chúng ta sẽ phân tích ạ đúng không đúng rồi ạ khi chúng ta đứng ngoài là chúng ta kiếm được lợi nhuận đứng ngoài là kiếm được lợi nhuận bởi vì chúng ta giữ được tiền là chúng ta kiếm được lợi nhuận rồi câu chuyện đơn giản đấy thôi ạ thế thì bây giờ chúng ta đơn giản thôi ạ chúng ta sẽ nói về cái cái điều này trong một vài phút nữa đầu tiên chúng ta biết rằng là khi mà tỷ giá tăng tăng lên đúng không khi tỷ giá tăng lên nếu chúng ta đầu tư công thì chúng ta phải tiếp tục gì ạ à? có phải vay vay nước ngoài không ạ nếu đầu tư công một là chúng ta vay tiền ở nước ngoài nhà nước ngoài lại tiếp tục đầu tư cho chúng ta đúng không tiếp tục bơm tiền cho chúng ta mà khi mà tỷ giá USD gia tăng thì điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là nó gì ạ nó là lạm phát đúng không lạm phát đúng không khi mà lạm phát mà chúng ta bơm tiền ra thì điều gì diễn ra khi mà đầu tỷ giá lên thì chúng ta một là gì ạ trả nợ ở nước ngoài chúng ta sẽ gì ạ trả phải chúng ta trả nợ tỷ USD tăng lên thì chúng ta phải trả nợ nhiều hơn chúng ta phải bơm tiền nhiều hơn ra để chúng ta trả nợ cái điều thứ hai là chúng ta cũng không có gì ạ dòng tiền của nước ngoài họ đầu tư Việt Nam họ không có dòng tiền từ nước ngoài đầu tư Việt Nam nên dẫn đến là gì ạ rõ ràng là tỷ giá lại tiếp tục ảnh hưởng thứ ba nữa là người ta có thể rút tiền ra bởi vì USD mà tăng giá thì người ta có xu hướng là rút tiền ở các nước khác để gì ạ chuyển sang USD đúng không ạ người ta có xu hướng rút tiền ở nước khác để chuyển vào USD nên chỉ vậy nó làm cho cái gì à, tỷ giá lại tiếp tục mất cân bằng thế ở Việt Nam người ta cần phải một số các chính sách như sau chính sách đầu tiên là phải bơm gì ạ à, bán USD e ra để cân bằng đấy là được nhưng cái này nó không thể làm mãi được vừa rồi chúng ta bán 12 tỷ USD e ra 11 12 tỷ USD e ra gì đó nhưng nếu mà tiếp tục bán nữa thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến gì ạ à? ảnh hưởng đến cái dự trữ ngoại hối chúng ta nên cái biện pháp thứ hai là họ tiếp tục gì ạ à? phát hành trái phiếu đúng không để hút tiền về đúng không biện pháp thứ ba nữa là gì ạ là gì ạ để làm gì ạ họ có thể để tăng lãi suất lên tăng lãi suất lên là chúng ta có để gì ạ tiếp tục họ tăng lãi suất lên tiếp tục tăng lãi suất lên vậy khi họ tăng lãi suất lên thì mà chúng ta lại đầu tư công tăng lãi suất lên để hút tiền về thì chúng ta đầu tư công thì rõ ràng là chúng ta lại bơm tiền ra thì có phải là khi mà lạm phát gia tăng khi mà gì ạ mà cái tỷ giá nó tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thì cái quan trọng nhất là người ta sẽ gì ạ người ta làm gì ạ à? người ta sẽ gì ạ à? người ta sẽ làm sao để cân bằng người ta sẽ là làm sao để là giúp cho kinh tế vĩ vĩ mô ổn định chứ không lại tại sao người ta lại tiếp tục bơm tiền ra để nó khiến cho gì ạ à? lạm phát tiếp tục gia tăng lại nào nên ở đây chúng ta là giữa lạm phát và gì ạ à? lạm phát tỷ giá nó đã có một cái mối liên hệ rất là khăn khít với nhau và từ đó thì nó gì ạ à? vì tỷ giá lạm phát thì nó nó ảnh hưởng rất là lớn đến việc mà chúng ta hút tiền và bơm tiền thị trường chứng khoán nên ở đây chúng ta thấy là đầu tư công sẽ bị ảnh hưởng vậy đầu tư công nếu trong trường hợp lúc nào người ta đầu tư công được năm 2020 21 lúc đó nền kinh tế chúng ta đóng băng mà tiền nó không lưu thông được thì người ta bắt đầu bơm tiền ra rất nhiều tiền ra để đầu tư công nhưng thời điểm này lạm phát mà tiếp tục gia tăng thì nếu trong trường hợp tiếp tục bơm tiền ra đầu tư công thì bản thân các doanh nghiệp họ cần phải trả cho một cái chi phí rất là lớn à, sự lý làm đường thì rồi rất nhiều doanh nghiệp làm đường họ phải trả chi phí về gì ạ về nhiên liệu chi phí về giá cả leo thang của sắt thép của xi măng của nhiều thứ khác nên họ bị thua lỗ khi họ thua lỗ thì họ có làm không nên họ thực sự là rất khó để để làm nên ở trong từ đầu năm đến bây giờ thì chúng ta nhìn và quan sát thấy rằng là rõ ràng là những cái chúng ta gọi là đầu tư công của chúng ta nó gì ạ nó chưa phải là tức là nó trong quá trình mà chúng ta gọi là về làm thì chúng thấy là cái cái tỷ lệ tỷ lệ tỷ lệ mà chúng ta gọi là là làm triển khai nó không phải được cao như mong muốn bởi vì rõ ràng là nó đang bị ảnh hưởng nhất định thế tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một điều gì ạ chúng ta có một cái kỳ quan trọng nhất ở đây các bạn nhớ nha một cái kỳ quan trọng nhất là khi lạm phát ở mức cao nhất khi lạm phát ở mức cao nhất thì thị trường có xu hướng tạo đỉnh ở Việt Mỹ thì bây chúng ta thấy là lạm phát bắt đầu ở đang tăng rất là mạnh châu Âu đang tăng rất mạnh à, tháng trước thì chúng ta biết là Mỹ bắt đầu tăng 0,75 lại đúng không phần điểm phần trăm lãi suất và tháng này chúng ta thấy Mỹ tiếp tục tăng nữa và khi mà Mỹ tiếp tục tăng nữa thì lạm phát có dừng lại ngay không ạ thực tế lạm phát sẽ gì ạ có thể dừng lại ngay nó không thể nào nó đang gì ạ đang tăng thì nó giảm ngay và nó nó giảm sâu được mà nó bắt đầu phải đi ngang trước khi nó giảm nên ở đây chúng ta cũng cần một khoảng thời gian nhất định và khi mà lạm phát tiếp tục gia tăng thì bắt đầu nó dẫn đến một cái tình trạng đó là nhà đầu tư rút tiền ra và bắt đầu nó tạo ra một làn sóng bán bán cổ phiếu thì ở đây chúng ta thấy là nếu bây giờ bán cổ phiếu hoặc bán tháo cổ phiếu trong một đoạn nào đó thì lúc này là cơ hội để làm gì ạ khi lúc này là cơ hội để chúng ta sẽ gì ạ đầu tư giá trị hoặc là chúng ta mua những cổ phiếu giá tốt hoặc là chúng ta nhắm mắt được cổ phiếu khi là tạo đỉnh và khi là tạo đáy để chúng ta giúp chúng ta đầu tư theo gọi là chiến lược đầu tư giá trị nhưng tuy nhiên thì giá giá trị đấy là những ai mà có nhiều tiền và đặc biệt là những ai mà am hiểu về VSA các bạn nhớ là các bạn có thể comment là VSA đúng không ạ phân tích kỹ thuật VSA là một chiến lược phân tích để chúng ta hiểu rõ rằng là thị trường nó vận động ra sao mọi thứ nó vận động ra sao không phải là chúng ta cứ nhìn cổ phiếu tốt mà chúng ta đầu tư giá trị thôi bởi vì có cổ phiếu tốt nhưng không có dòng tiền vào không có dòng tiền vào thì nó không lên được không có dòng tiền thì cổ phiếu không chạy được không có dòng tiền thì nó sẽ thì à, chúng ta mua chúng ta nắm giữ hai ba năm nó không lên và dẫn đến chúng ta thất bại cái điều thứ hai là chúng ta cũng hiểu đơn giản nó là gì ạ chúng ta hiểu đơn giản là trong mỗi chu kỳ nếu chúng ta đầu tư vào sắt thép thì điều diễn ra dù không biết là năm 2023 24 25 như thế nào nhưng rõ ràng là giá thép trong thời gian vừa qua nó vẫn đang xuống giảm chúng ta nhìn đúng không ạ giá thép tiếp tục đang xuống giảm doanh nghiệp thì bắt đầu nâng quy mô lên năm 2021 là mở rộng phát hành vốn năm 2022 giá thép tiếp tục giảm nên rõ ràng lợi nhuận trên gì ạ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nó sẽ gì ạ? thấp hơn rất nhiều nên không gọi thể gọi là cổ phiếu tăng trưởng được nên cái cơ hội để chúng ta mua cổ phiếu để tăng lên có lẽ nó mất rất nhiều thời gian nên ở đây chúng ta cần phải lựa chọn cái cổ phiếu cái nhóm ngành hoặc là cái gì ạ cái tiêu chí để chúng ta mua cổ phiếu trong nước thời điểm mà chúng ta gọi là nó không dễ giống như đoạn trước đoạn trước ai mua cũng thành công ai đầu tư cũng thành công như giai đoạn này chúng ta cần phải sử dụng cái đầu phải sử dụng cái đầu phải sử dụng trí tuệ chứ không phải sử dụng cái gì ạ cái tham lam cố chấp và đặc biệt là chúng ta nghe rất nhiều thông tin bên ngoài kia thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là trong những giai đoạn này thì nó có rất nhiều các thông tin gì ạ thông tin bất lợi thậm chí là những tin đồn tin đồn nhảm nhí trên thị trường rất nhiều thông tin đồn nhảm nhí trên thị trường nên nếu các bạn đã, đã theo dõi kênh của DVD thì các bạn lưu ý này các bạn tuyệt đối là không đưa bất cứ thông tin nào đặc biệt là thông tin mà chúng ta chưa được kiểm chứng lên gì ạ à, trên kênh hoặc là trên bất cứ comment ở đâu cả bởi vì các bạn kênh Zalo hoặc là bất cứ thông tin trên bất cứ lĩnh vực nào đó thì các bạn thấy rằng là chúng ta vừa mất tiền rồi đúng không vừa mất tiền rồi nhưng thực tế chúng ta lại gì ạ thiệt hại rất là lớn chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn một là chúng ta cần bị gì ạ bị uh, pháp luật người ta sẽ gì ạ sẽ có thể là uh, họ họ sẽ sẽ sờ đến với chúng ta hoặc là gì ạ chúng ta sẽ bị làm bị phiền toái rất là nhiều nên chúng ta lưu ý cái điều này anh chị em lưu ý điều này bởi vì chúng ta cũng theo dõi những thông tin như vậy thị trường nó sẽ phản ứng rất rõ với thông tin chúng ta cần không cần phải gì ạ không cần phải nói không cần phải làm gì cả nên các bạn lưu ý điều này thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại những cái thông tin mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về một số các thông tin trước sau đó chúng ta sẽ phân tích về thị trường để các bạn nhìn thấy ạ hello được không ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta phân tích thị trường trong dạng này cái điều đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy các bạn nhìn thấy đây là thông tin đầu tiên ạ thế thì khi mà chúng ta nhìn nhìn thông tin trên cái ở đây chúng ta đấy là bản thân ngài Warren Buffett họ chia tay gã khổng lồ xe điện thực tế là ông đã kiếm một khoản lợi nhuận rất là lớn từ hãng này thì bây giờ ông đạt được lợi nhuận ông bán ra thôi ạ không phải là ông đầu tư mãi mãi tiếp theo là gì ạ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là, là một số các thông tin có những cổ phiếu tăng 81 phần trăm chúng ta phải kiểm tra lại cái này xem là thực tế nó như thế nào ạ hoặc là có rất nhiều thông tin khác chúng ta thấy thị trường tiếp tục tăng thị trường tiếp tục giảm hoặc là họ đưa ra thông tin như này thì rõ ràng nếu chúng ta chỉ đọc những thông tin này là chúng ta cũng sẽ gì ạ rất khó để chúng ta quyết định đầu tư của mỗi chúng ta bởi vì ở đây người ta sẽ phân tích hàng ngày phân tích hàng ngày phân tích hàng ngày nhưng nếu chúng ta chỉ xem phân tích hàng ngày như này là chúng ta sẽ thấy là đưa ra quyết định của nhà đầu tư khá là sẽ rất là khó khăn chúng ta bây chúng ta sẽ nhìn vào một cái biểu đồ khác đó là phái sinh phái sinh tại sao chúng ta lại nhớ đang nhìn phái sinh các bạn đấy ạ à? các bạn có thể comment các bạn quan sát nhìn thấy phái sinh ở đây Dũng đang nhìn một cái khung thời gian 30 phút hoặc một giờ các bạn nhìn thấy đấy ạ à? bao nhiêu bạn đến nhìn cái khung một giờ đấy ạ à? hello ạ các bạn nhìn thấy khung một giờ nếu các bạn nhìn thấy thì comment số 1 các bạn đây là chúng ta nhìn đấy cái biểu đồ phái sinh trong khung thời gian một giờ vậy chúng ta nhìn cái phái sinh tại sao chúng ta lại nhìn phái sinh trong khung thời gian một giờ mà không nhìn thấy cái khác ạ à? nhìn tại sao tại sao ạ chúng ta nhìn thấy điều gì ạ chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là đây là những cái đỉnh những cái đỉnh chúng ta nhìn thấy không ạ trên khung một giờ chúng ta nhìn thấy đỉnh tất cả cái đỉnh này và sau mỗi quá trình nó lại kéo lên lại giảm anh chị em có nhìn thấy không ạ mỗi cái đợt kéo lên lại giảm mỗi cái đợt kéo lên lại giảm với cái hợp đồng lớn hơn kéo lên khối lượng thấp giảm hợp đồng lớn hơn vậy chúng ta nhìn thấy là những cái đợt kéo lên như này điều gì đang diễn ra đây ạ anh chị em có thể comment ạ à? thể comment được không ạ chúng ta có thể comment ở phần ô chat bên dưới ạ anh chị em có thể comment phần ô chat ở phần bên dưới đúng không anh chị em comment ở phần ô chat bên dưới thế thì ở đây chúng ta sẽ để dũng cái kiểm tra lại xem là dũng đốc đang theo dõi ở à, chúng ta ở trên một cái điện thoại tại vì hôm nay dũng làm trên cái máy sách tay hello thế chúng ta nhìn là à, anh chị em nhìn này rõ ràng là đây là những cái đỉnh này rõ ràng giảm đến đỉnh rõ ràng giảm chúng ta thấy những đợt giảm này mạnh hơn quá trình kéo lên nhá chúng ta kéo lên này khối lượng rất lớn nhưng rõ ràng lên phía trên này này lên phía trên này không ai bán ra cả không ai mua vào giảm tiếp vậy chúng ta lại tiếp tục này những cái đợt giảm mạnh này rõ ràng chúng ta nhìn thấy đấy nhá bạn nhìn này mỗi lần quá trình nó bị gãy kênh anh chị em nhìn đâu đây quá trình gãy kênh ai anh chị em nhìn thấy ai anh chị em nhìn thấy gãy kênh gãy kênh à đây là cái trong viết a chúng ta gọi là sow 6 sau khi gãy kênh thì nó có xu hướng hồi đúng không ạ hello anh chị em nếu nhìn thấy là comment số 1 ạ sau khi gãy kênh mạnh thì nó hồi và bản thân chúng ta thấy là hồi nhịp đầu tiên có những đợt hồi nhịp hồi thứ hai khối lượng lớn nhưng cuối cùng thất bại đã tiếp tục giảm tiếp tục giảm thì chúng ta lấy lại tiếp tục gãy kênh gãy kênh ở đây và nó tiếp tục hồi và chúng ta cũng thấy điều gì diễn ra lại tiếp tục kéo lên không có khối lượng không có khối lượng và nó lại tiếp tục giảm bị gãy toàn bộ lần này là mạnh hơn lần trước là gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ ở đây thế toàn bộ vùng hỗ trợ nhưng thường khi nó gãy vùng vùng hỗ trợ thì nó lại hồi và chúng ta thấy là khối lượng ở đây rất lớn nhưng tuy nhiên bắt đầu đến đây đến cái vùng này chúng ta thấy là nó đã gặp cái cản lớn ở đây lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua với một cái gì biên độ rất lớn như này vậy khi mà biên độ lớn như này thì nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta thấy là nó rủi ro với chúng ta không ạ rủi ro chúng ta không ạ để cái phái sinh một cái biên độ lớn này để tiếp tục đi lên chắc chắn là sẽ rủi ro với chúng ta rồi thì đây là góc độ mà chúng ta nhìn về góc độ đầu tư phái sinh của chúng ta thì chúng ta được thì chúng ta thấy rằng là gì ạ mỗi một quá trình hồi lên thì chúng ta được thì không được bao nhiêu cả nhưng mỗi một quá trình chúng ta mất là chúng ta mất rất là nhiều được không được bao nhiêu mất rất là nhiều tuy nhiên thì không phải nó ở đây nếu trong trường hợp mà lần này nếu trong VSA thì chúng biết rằng là gì ạ nếu trong VSA chúng ta biết là những cái quá trình này đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đáy sau thấp hơn đáy trước và ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là mỗi cái biên độ này đầu tiên nó biên độ lớn sau đó biên độ nhỏ hơn và cuối cùng biên độ nhỏ hơn nữa thì chúng ta thấy điều gì ạ à? anh chị em có hiểu không ạ tức là cái biên độ ở trong VSA trong xuống đi lên nhé các bạn nhớ thì cái biên độ này nó nhỏ đi thì nó là rất là tích cực nhà mình có hiểu không ạ hello anh chị em có hiểu không ạ nếu cái biên độ nó càng ngày nhỏ đi trong xuống đi lên chúng gọi là gọi là gì ạ à? gọi là gì ạ à? tức cái biên độ nhỏ hơn trong xuống đi lên còn ở đây chúng ta gọi là biên độ nhỏ hơn trong xuống đi xuống chúng ta có thể nhìn đúng không ạ biên độ nhỏ hơn trong xuống đi xuống thế thì bây giờ chúng ta mọi mọi người các bạn là bắt đáy với các bạn là lướt sóng trong đoạn này thì chúng ta thấy rằng là điều gì diễn ra cái biên độ nhỏ hơn trong xuống đi lên nó là thu hẹp và thu hẹp chúng ta gọi là gì ạ thu hẹp chúng ta gọi là tích lũy đúng không ạ tích lũy à, anh chị em có đã hiểu không ạ VP VCP đó là tích lũy biên độ nhỏ thì chúng ta gọi là biên độ hé thu hẹp trong quá trình tích lũy còn ở đây chúng ta là biên độ trong quá trình đi xuống biên độ trong quá trình đi xuống mà là là biên độ nhỏ đi thì chúng ta có thể gọi là cái gì ạ hello thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là người ta vẫn tưởng rằng là dưới giai đoạn này là lướt sóng T4 nhưng mà chúng ta hỏi xem là một nghìn người đúng không một triệu người thì có ai kiếm được lợi nhuận trong vùng này không ạ hay chỉ có một số ít rất ít rất ít họ kiếm được lợi nhuận trong vùng này thôi và có một số bạn hỏi là có mua được cổ phiếu hay không nhưng nếu chúng ta cứ mua mà chúng ta vẫn bị thua lỗ mua vậy bị thua lỗ mua mà thua lỗ thì tại sao chúng ta vẫn cứ tiếp tục mua là nào ạ vậy bây giờ chúng ta biết rằng là chúng ta đầu tư mà vẫn cứ bị thua lỗ mua là vẫn cứ bị thua lỗ mà tại sao chúng ta vẫn cứ đầu tư theo các bạn tại sao chúng ta vẫn cứ bị đầu tư mua cứ vẫn bị thua lỗ mà vẫn cứ đầu tư thế là thế nào ạ bởi vì chúng ta chẳng hiểu chúng ta làm cái gì chúng ta chẳng hiểu là mua chẳng hiểu là thị trường cổ phiếu nó vận động như nào nên dẫn đến chúng ta cứ mua nên đấy chúng ta sẽ là với những cái mà nó lên nó bị thất bại như này có thể ngày mai ngày mai trong trường hợp nó lại tiếp tục đi ngang và nó hồi nhịp nữa để nó rũ toàn bộ các nhà đầu tư đang có ý định sọt đây trước khi nó giảm sâu hơn thì chúng ta thấy là đây nó giống như này nó giảm sâu xong lại kéo lên nó rũ bỏ một lần nữa hay nó giảm sâu nó kéo lên và khiến cho ai đang gì ạ sọt bắt buộc phải đóng hợp đồng lại trước khi giảm sâu hơn nhưng có một số trường hợp thì nó giảm luôn là giảm luôn và đó chính là cái lý do chúng ta mất tiền hello tại vì hôm nay Dũng không có nhiều thời gian để phân tích kỹ từng chi tiết nhưng nếu các bạn nào hiểu rõ và nắm rõ được cái chiến lược này thì các bạn hãy comment số 1 đúng không ạ tức là nếu trong trường hợp mà cái biên độ nhỏ nhất trong cái đợt giảm lần thứ này đây là lần thứ nhất này thực ra chúng ta nhìn thấy lần thứ nhất là lần to lớn này này lần thứ hai này lần thứ ba này lần thứ tư rồi lần thứ tư tức là chúng ta nhìn thấy là cái biên độ này mỗi một lần nó giảm cái biên độ này là càng ít thì lần thứ tư rồi thì các bạn thấy điều gì diễn ra điều gì diễn ra điều gì diễn ra thì rõ ràng là chúng ta bị gì à? về góc độ nào đó thì chúng ta đang thấy là rủi ro tiềm ẩn với chúng ta và tiềm ẩn thì chúng ta có lên bắt đáy không ạ đấy là chúng ta gọi là phái sinh nó nói về tương lai đó thế thì chúng ta sẽ quay trở lại quay trở lại đây bản thân chúng ta cũng nhìn thấy là nếu bây giờ chúng ta thấy là những cái biên độ này này biên độ này lớn đúng không ạ sau biên độ này lớn lại nó giảm nó lại tiếp tục kéo lên chúng ta lại tiếp tục biên độ nhỏ nó lại tiếp tục kéo lên đây chúng ta biên độ nhỏ tiếp tục kéo lên và ở ngoài kia thì có cả những công ty chứng khoán lớn rất là lớn họ nói là gì ạ rất là lớn họ nói là gì ạ họ nói là gì ạ họ nói là đây là mô hình hai đáy đang hoàn thành mô hình hai đáy bao anh chị em đã thấy rằng là đã có rất nhiều công ty chứng khoán lớn đã có rất nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán lớn họ đang phân tích đây là mô hình hai đáy nếu anh chị em biết thì comment số 3 biết thì comment số 3 nào anh chị em có thể comment ạ à? nếu anh chị em biết thì comment số 3 tức là chúng ta đang phân tích một cách gì ạ à? tại vì chúng ta học chúng ta đầu tư chúng ta phải phải phân biệt rất là là hay đáy hay không hay đáy trong trường hợp đây là mô hình hai đáy cái điều đầu tiên là gì ạ à? điều đầu tiên là quá trình phá vỡ cái vùng này thì nó phải là biên độ gì ạ à? một là khối lượng phải thấp cực kỳ thấp đúng không cực kỳ thấp biên độ nhỏ đấy là cái điều đầu tiên nếu trong trường hợp cái thứ hai là quá trình phá vỡ này nếu trong trường hợp quá trình phá vỡ cây đáy này nó phải giảm rất mạnh vào đầu phiên và cuối phiên tăng mạnh đúng không giảm tăng mạnh chúng ta sẽ lấy một cái biên độ đây là đáy thứ nhất đáy thứ hai nếu chúng ta có thể tính đáy thứ nhất này đáy thứ hai đáy thứ ba và đáy thứ tư vậy để so sánh các đáy với nhau thì các bạn lưu ý nhá các bạn lưu ý đây là cái chiến lược rất quan trọng các bạn lưu ý là chúng ta nên so sánh những cái đáy gần nhất với nhau chẳng hạn đáy này chúng ta nên so sánh với đáy này đáy này chúng ta nên so sánh với đáy này và đáy này chúng ta nên so sánh với đáy này anh chị em hiểu không ạ khi mà chúng ta so sánh từng cái đáy này thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu đang mạnh hay là yếu vậy bây giờ chúng ta nhìn về cơ bản thì chúng ta là nếu chúng ta nhìn cái đáy này và một cái đáy này thì rõ ràng khi mà cổ phiếu nó giảm rất là mạnh ở cái vùng này chạm cái đáy này và nó hồi thì rõ ràng chúng ta thấy là không có dòng tiền dù là dòng tiền có thể hồi nhưng rõ ràng là không phải có dòng tiền mạnh tham gia vào đây trong trường hợp rất là tích cực cực kỳ tích cực thì cơ bản nó cần phải vượt qua một cái rào cản này trước ạ đây là một cái vừa rào cản trước ạ nhưng nếu để cho nó vượt qua cái rào cản đây là cái cản rất lớn thì cái điều đầu tiên là cái vùng này nó phải gì ạ à? nó phải tăng rất là mạnh nó phải tăng rất là mạnh bởi vì nó cần phải hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây và toàn bộ những nhà đầu tư kẹt ở đây tuy nhiên những nhà đầu tư kẹt ở đây thì nó cần phải vượt qua một cái rào cản lớn nữa đó là một lượng lớn đang bị kẹt ở đây một lượng lớn cổ phiếu đang kẹt ở đây tuy nhiên chúng ta thấy là sau quá trình giảm mạnh này cổ phiếu đi lên nó đã thấy rất là rõ ràng đã có một lượng lớn nhà đầu tư tiếp tục tham gia vào một quá trình phân phối nó sẽ tiếp diễn ra sao trong một quá trình phân phối để chúng ta hiểu rõ hơn thị trường đó là khi giảm mạnh sau đó nó hồi nó hồi với khối lượng nhỏ các bạn hiểu lưu ý à nó hồi với khối lượng nhỏ bởi vì không có dòng tiền lớn tham gia vào đây quá trình hồi này là các nhà đầu tư tổ chức họ đã gì ạ à? dành một số tiền lãi của mình ở phía trên này này họ đã dành một số tiền lãi của mình ở phía trên này để tiếp tục thu gom vào để tạo ra thanh khoản cho cổ phiếu thu gom vào để tạo ra thanh khoản cho một lượng cổ phiếu và tiếp tục bán nó ra và tiếp tục bán nó ra để đẩy cho cổ phiếu giảm mạnh hơn để thu gom được lượng nhiều hơn trong thời gian tới và sau đó thì cổ phiếu lại gặp một cái vùng hỗ trợ và chúng ta lại thấy là họ tiếp tục kéo lên không có khối lượng và sau đó họ lại tiếp tục bán mạnh hơn sau đó thì mọi người lại tiếp tục nhảy vào mua và họ lại tiếp tục kéo lên và khi kéo lên ở phía trên này khối lượng có thể gia tăng nhưng rõ ràng giá không tăng khi mà giá không tăng khối lượng gia tăng này chúng ta thấy rằng là cung thì gì ạ à? cung ra bao nhiêu thì bắt đầu cầu đã gì ạ à? à, cầu có nhu cầu bao nhiêu thì cung đã bán cho chúng ta hấp thụ bấy nhiêu bởi vì đây không phải là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta mua vào chúng ta đang nhìn thấy một con số nữa ở hôm nay là ngày 13 ngày 17 chúng ta thấy rằng là trong tuần tới có thể là trong một vài hôm tới việc mà thị trường của chúng ta nó có thể phụ thuộc rất lớn bằng cái việc mà Fed tiếp tục tăng lãi suất nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất nó làm tỷ giá có thể bị chênh lệch rất là lớn và đây cũng là một trong những yếu tố có thể khiến chúng ta cần phải quan tâm đoạn này nếu chúng ta mua ở đây nếu chúng ta bắt đáy ở đây nếu chúng ta chỉ kiếm được một khoảng lợi nhuận 5 đến 10 phần trăm Tuy nhiên trong trường hợp mà thị trường bị gãy toàn bộ cái xu hướng hoặc là cái điểm hỗ trợ mỏng manh như thế này đúng không mỏng manh như này thì việc mà gì ạ à? việc mà phép tăng lãi suất 0.75 phần trăm thì có thể việc mà gãy thậm chí là gãy rất mạnh trong đợt tới sẽ là diễn ra tuy nhiên chúng ta sẽ cần lưu ý một cái điều này chúng ta có thể quay trở lại thị trường trong đoạn trước đây chúng ta nhìn thấy những cái giai đoạn thị trường bắt đầu nó yếu này đây là những đợt yếu giảm mạnh hơn cái đợt này kéo lên không mạnh lắm mà tiếp tục yếu mạnh hơn nhưng thường khi mà giai đoạn cuối một chu kỳ nó tạo ra những đợt bán tháo rất là lớn và trong quá trình bán tháo này thì phần lớn các nhà đầu tư gần như không trụ được phần lớn các nhà đầu tư không trụ được trong một cái đợt bán tháo mạnh như này và đó chính là dẫn đến cháy tài khoản của rất nhiều nhà đầu tư với một chiến lược mà chúng ta chẳng hiểu tại sao chúng ta sử dụng chiến lược đó là bắt đáy trong xuống giảm chúng ta thấy là tất cả chu kỳ thị trường nó đều diễn ra như vậy những quá trình kéo lên không có khối lượng hoặc là kéo lên gặp cái vùng kháng cự mạnh khi nó giảm nó sẽ kéo lên và sau đó chúng ta sẽ trả giá rất đắt trong mỗi chu kỳ như này thị trường nó luôn luôn lặp đi lặp lại sau những quá trình biến động lớn một biên độ lớn kéo lên sau đó biên độ nhỏ và tiếp tục một vài trường hợp thì kéo lên ở biên độ xa hơn nhưng tuy nhiên thì những cái đợt này nó sẽ không được xa không được dài nếu chúng ta không hiểu rõ chu kỳ của thị trường chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những cái đợt bán tháo bán mạnh trước khi thị trường tạo đáy đây là trước khi tạo đáy nó sẽ gì ạ biến động trong một khung thời gian sau đó nó giảm rất mạnh khiến cho nhà đầu tư chúng ta mất phương hướng thời điểm này chúng ta cũng chưa biết rằng là sau khi quá trình hồi phục nó tiếp tục tăng như nào quan trọng khi hồi phục chúng ta cần phải sử dụng hai cái ý hình trên đầu tiên là chúng ta thấy cần phải có dòng tiền lớn tham gia vào vậy ở cái giai đoạn này chúng ta chưa có dòng tiền lớn tham gia vào vậy chưa có dòng tiền lớn tham gia vào những quá trình hồi phục rất là yếu như này thì chúng ta không thể biết rằng là thị trường sẽ đi về đâu cái điều thứ hai chúng ta có thể phân tích một vài các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chúng ta cứ lấy được việc công banh nhỉ việc việc công banh công banh nếu trong trường hợp có hồi phục một cách tích cực gọi là tích cực ở đây thì cổ phiếu này cũng chưa thể nào đi xa được bởi vì phía trên này là cản rất lớn cái thứ hai chúng ta quan sát ở phía trên dưới này thì đây là cổ phiếu nó mang tính chất là gọi là bo cung tức là cổ phiếu này là cái dạng cổ phiếu mua bán giữa hai bên chứ không phải là có dòng tiền lớn để tạo ra thanh khoản chúng ta có nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đang ở trong trạng thái là tạo ra thanh khoản cho thị trường thôi chứ không phải là có dòng tiền lớn tham gia vào nên chính vì vậy thì nếu chưa có dòng tiền lớn tham gia vào thì các bạn thấy là cái việc mà để tạo ra một dòng tiền lớn tiếp tục đi lên là rất là khó trong thời điểm này tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy những cổ phiếu như là SSI điều gì diễn ra nếu các bạn nhìn thấy là bao nhiêu bạn đã nhìn thấy là một cổ phiếu mà đi lên theo kiểu như này một cổ phiếu đi ngang như kiểu như này thì thực sự là rủi ro rất là cao nếu anh chị em để ý là nếu cổ phiếu mà nó đi ngang theo kiểu này nó đi ngang theo kiểu này chúng ta gọi là gì ạ à? một cái mẫu hình rất là nguy hiểm đi ngang theo kiểu này thì cái việc mà nó bị phá vỡ nó bị gãy và nó tiếp tục đi xuống rất là sâu và dẫn đến chúng ta mất tiền và cái này chúng ta sẽ được gì ạ à? anh chị em nào trong thời gian tới nó có một cái khóa học đó là xu hướng dòng tiền anh chị em sẽ biết kỹ về cái phần này chúng sẽ chỉ rõ chúng ta là những cái cổ phiếu mà đi ngang cái này có thể bị gãy bị rơi rất là mạnh có một vài cổ phiếu chúng ta cũng thấy rằng nó đang ở góc độ nào đó nó có tiếp tục đi lên nhưng ở đây chúng ta gọi là đi lên trong quá trình là khi mà nó đi lên mục đích của này họ đã bán rất nhiều tiền ở đây họ đã giúp bán rất nhiều tiền đây họ đã bán rất nhiều tiền mà kiếm được nhiều lợi nhuận đây nên thỉnh thoảng họ dành số tiền lãi ở đây để kéo lên để tạo ra thanh khoản nó là điều đương nhiên rồi họ dùng một số tiền để kéo lên để tạo ra thanh khoản là điều đương nhiên tuy nhiên thì đây chính là cái dòng tiền để kéo lên tức thời thôi còn bản thân là một cả chu kỳ này là chu kỳ đi xuống nên bạn có mua thì tỷ lệ thành công của bạn rất là thấp trong đoạn này chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cổ phiếu trong loại này dù là các bạn thấy rằng là nó khỏe hay nó yếu cũng không cần quan tâm quan tâm là nó là chúng ta thấy là dòng tiền hiện tại nó đang rất là yếu chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn chúng ta cũng thấy là lên gặp cản rất lớn nó lên mà nó tạo ra biến động mà không có gì ạ à, không có tiền tham gia vào ở đây thì làm sao mà chúng ta có thể kỳ vọng một ước mơ lớn được ạ à? nên chúng ta gọi là tích lũy hay là phân phối các bạn có thể nhìn vào cái câu chuyện đây qua một vài các bạn comment ở đây thì có một điều Dũng nhìn thấy ở đây ạ à. nhìn thấy ở đây đó là cái gì các bạn biết không ạ à? đó là chúng ta không biết thế nào là tích lũy thế nào là phân phối vì chúng ta không biết thế nào là tích lũy thế nào là phân phối nên dẫn đến một trường hợp là chúng ta gì à? chẳng hiểu rằng là thị trường nó đang đi ở đâu có lẽ chúng ta thấy rằng là phần lớn Dũng không nói là phần lớn các nhà đầu tư đều không hiểu thế nào là tích lũy thế nào là phân phối nên hôm nay có một vài bạn có hỏi Dũng là liệu có mua cổ phiếu SHB hay không? Về câu hỏi trả lời đó là gì ạ? À? Cổ phiếu này đang trong quá trình đạp xuống và tiếp tục đi xuống. Nên nhiều bạn cứ nhảy vào mua và trong quá trình nó đang giảm như vậy. Nên một cái gì mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là tích lũy, thế nào là phân phối. Mà hiểu rõ chưa? Phải hiểu thế nào là tích lũy, hiểu phân phối chẳng hiểu mà chúng ta cứ đi mua vào, chúng ta cứ mua mua theo kiểu nó đang gì ạ? À? Bán ra để thu gom được nhiều hơn và sau đó chúng ta sẽ mất khoảng 2 3 năm 2 3 năm để chúng ta có thể có thể gì ạ 2 đến 3 năm chúng ta mới gì ạ quay trở lại được thế thì tích lũy hay phân phối thì chúng ta hãy quay trở lại các bạn nhớ nhỉ hãy quay trở lại một cái phần mà chúng ta cần lưu ý à, có một cái chương trình các bạn lưu ý là có một chương trình là bí mật đầu tư chứng khoán đây là chương trình các bạn chỉ có thể tham gia trong khoảng từ nay đến chủ nhật tức là 17 17 tháng 7 này là các bạn sẽ được uh, Dũng hỗ trợ cho các bạn các bạn có thể học cái chương trình này sau 1 2 3 ngày nếu các bạn đăng ký ở đây các bạn thấy là nó không vui tức là các bạn thấy nó không có hữu ích thì các bạn có thể comment cho hệ thống này hệ thống sẽ hoàn tại tiền cho các bạn Tôi mong rằng là cái hệ thống đó sẽ giúp các bạn thế nào là tích lũy, thế nào là phân phối, thế nào là quản trị cảm xúc, thế nào là các bạn có thể hiểu rõ được. Tại vì nếu các bạn không hiểu về tích lũy, không hiểu thế phân phối, không hiểu là các nhà đầu tư tổ chức họ làm cái gì trên thị trường thì các bạn ngày càng càng mất tiền nên chương trình này là chương trình đầu tiên là sẽ hỗ trợ cho các bạn tại vì cái chương trình này sẽ kết thúc vào ngày cuối chủ nhật tuần này ngày cuối chủ nhật tuần này đó là ngày 17 tháng 3 17 tháng 3 và chương trình này nó sẽ gì ạ đây là chương trình Dũng à, hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể một là các bạn học bạn là không thấy gì cả không thấy thú vị thì các bạn có thể comment cho hệ thống để hỗ chống sẽ hỗ trợ hoàn lại tiền các bạn đơn giản thôi ạ bởi vì dũng mong muốn là các bạn sẽ gì ạ dù các bạn chưa đầu tư hoặc các bạn mới đầu tư hoặc các bạn đầu tư lâu năm rồi nhưng cái việc mà chương trình như này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn là tích lũy hay phân phối như nào đơn giản là tích lũy là gì ạ tích lũy là cổ phiếu sẽ được gì ạ thu gom của các nhà đầu tư tổ chức nên tăng giá thì nó phải khối lượng tăng giảm giá khối lượng nó giảm vậy tăng giá khối lượng tăng giảm giá khối lượng giảm mà bây giờ chúng ta phân phối là gì ạ phân phối là tăng giá khối lượng giảm và bán giảm giá khối lượng tăng vậy chỉ cần một cái đơn giản như vậy thôi là các bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền kiếm được tiền ở đây không phải là các bạn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán là các bạn giữ được tiền là các bạn đã kiếm được tiền rồi bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment số 1 ạ còn một số bạn thì có lại là không có điều kiện học hành không có điều kiện để tham gia thị trường thì Dũng đã dành cho các bạn đó các bạn vào gì ạ pet Quang Dũng DVD các bạn sẽ nhận được món quà đó là tài liệu của VEDA tài liệu VEDA các bạn có thể download lại và cái tài liệu này đã được gì ạ đã được Dũng mua ngoài cái một là dũng đã gì ạ à? tài liệu đó là một là dũng đã làm à, làm tức là dũng đã gì ạ à? soạn thảo để cho các bạn tự học và thứ hai là có những tài liệu mà đã được từ gì ạ à? mua để các bạn có thể sử dụng trong quá trình đầu tư tại vì VSA là một trong những cái hệ thống mà Dũng thấy là nó sẽ giúp cho tương lai hoàn thiện được cái gì ạ à? chiến lược đầu tư của mình hoàn thiện được cái gì ạ à? cái cách thức để chúng ta hiểu rõ thị trường vậy nếu chúng ta nhìn vào cái điều này chúng ta sẽ giữ được tiền nếu chúng ta nhìn những cái biến động thị trường chúng ta sẽ biết rằng là thị trường nó đang gì à, bán tháo hay thị trường đang tích lũy thị trường nó đang yếu hay là mạnh vậy giữ được tiền là cái cái quan trọng nên một số bạn hỏi là VSA à, ờ, SHB có mua đấy không thì hỏi thì Dũng có thể trả lời ngay đó là cổ phiếu này đang cần phải bán ra chứ không phải đang cần phải mua vào nên tại sao chúng lại lại mua vào cả thị trường nó đang gì ạ à? thế thì bây giờ nó lên về có một cái số quỹ họ mua vào ở đây chúng ta thấy là chúng ta chúng ta mua cổ phiếu này ở trong loại này cũng ok không sao cả nhưng tuy nhiên thì cái mua chúng ta được lợi bao nhiêu mất chúng ta mất bao nhiêu nên chúng ta thấy là những ai đã mua thì chúng ta có thể là bán ra chứ không phải mua vào chúng ta sẽ đợi cho thị trường nó đồng thuận về các nhóm cổ phiếu hoặc là chúng ta nhìn thấy là lúc mà thị trường tới đây nó giảm á khi thị trường tới đây nó giảm rất giảm rất mạnh thì cái cổ phiếu gì à, SHB nó giữ được nhịp của nó SHB nó giữ được cái nhịp của nó thì lúc đó chúng ta mua vào chúng ta sẽ tham gia mua vào chúng ta sẽ đầu tư vào nó để chúng ta ăn lướt sóng ngắn thì nó đều tuyệt vời không ạ bao nhiêu anh anh chị em hiểu điều này có thể comment số 2 đúng không ạ tức là cái nhịp ban đầu thì chúng ta để cho thị trường nó gì ạ à? nó nói để cho thị trường nó phản ánh để cho thị trường nó gì ạ à? nó rung lắc để nó tạo ra một cái cái chu kỳ của nó chúng ta chưa biết rằng nó thực sự nó tốt hay không tại vì có đã có rất nhiều cổ phiếu rất là tốt nhưng sau đó thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm thị trường giảm thậm chí là giảm sàn nên thực tế là chúng ta cần để cho thị trường để cho thị trường nó gì ạ à? nó hỗ trợ chúng ta biết là nó tốt hay xấu thì lúc đó chúng ta đầu tư nó tốt hơn thay vì chúng ta gì ạ lại cứ mua theo cái cách mà chúng ta nghĩ à, thực tế thì ạ các cổ phiếu trong ờ, đầu tư trong đoạn này chúng ta sẽ biết rằng là sẽ có rất nhiều cổ phiếu sẽ tốt trong thời gian tới tuy nhiên thì để chúng ta giữ được tiền để chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta cần phải có cái đầu cần phải có cái đầu cần cái đầu rất là bình tĩnh để khi mà thị trường bắt đầu tạo đáy khi thị trường bắt đầu có những cái con sóng lớn thì lúc đấy chúng ta chỉ cần một nhịp thôi là chúng ta đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi trong quá trình đầu tư mong rằng là anh chị em này hãy à, follow kênh của Dũng và đặc biệt là anh chị em nào lần đầu tiên biết đến kênh của Dũng hãy nhớ đăng ký kênh bởi Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ chúng ta những cái trải nghiệm trong đầu tư có một điều là có một điều quan trọng đó là gì ạ thường thường thì khi mà thị trường tạo đáy thì phần lớn mọi người sẽ không tin đó là đáy phần lớn mọi người sẽ không bao giờ tin thị trường là đáy phần lớn mọi người không biết thị trường là đáy còn khi mà các chuyên gia khi mà trên thị trường có rất nhiều người nói là thị trường tạo đáy rồi thì nó sẽ không tạo đáy và như bạn đã biết điều này comment số 1 ạ khi mọi người biết rằng là thị trường tạo đáy rồi thì nó sẽ không tạo đáy nữa đấy là không tạo đáy nữa bởi vì vì nó không đúng với số đông mọi người nó không đúng với số đông mọi người nên các bạn yên tâm là như vậy nó không bao giờ đúng với số đông mọi người nên ở đây chúng ta làm số đông mọi người bảo là thị trường vẫn đang đến hỗ trợ nó đang lên biết hay thì nó sẽ không bao giờ đúng số đông đấy là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai là khi thị trường tạo đáy thì bao giờ nó phải tạo ra cái sật bán tháo rất là mạnh tạo ra sự bán tháo và đây chính là cái lúc mà chúng ta có cái đầu tỉnh táo đây là lúc mà chúng ta có cái đầu tỉnh táo chúng ta có bao nhiêu tiền tiền chúng ta tập trung vào tập kết vào lúc này ai đó bảo chúng ta là gì ạ tham lam tham lam sợ hãi là gì ạ khi mọi người đã bán hết khi mọi người đã gì ạ hoảng loạn hết khi mọi người đã sợ sai hết thì tiền chúng ta đã có trên tay tiền là gì ạ tiền nó là gì ạ tiền lúc này là tài sản tiền mặt là tài sản quan trọng nhất để chúng đầu tư hãy thôi gì ạ hãy thôi nghe bất cứ cái thông tin nào đó nếu chúng ta không hiểu được là cái thông tin nó đúng cái sai hãy thôi nghe các phương pháp đầu tư nếu chúng ta không hiểu nó là cái quá trình vận động nó hãy thôi đầu tư nếu chúng ta cứ tiếp tục đầu tư theo cảm tính theo mách nước người khác và hãy cho chúng ta một cái gì ạ chiến lược đầu tư thành công và ngày mùng 6 mùng 7 tháng 8 là chủ nhật tuần sau nữa tuần sau tuần sau nữa thì Dũng có một cái chương trình ở Hồ Chí Minh nếu bạn nào có quan tâm lưu ý thì uh, trong thời gian tới Dũng sẽ tiếp tục nói sâu về cái chương trình này như nào đây là cái chương trình mà Dũng sẽ là trực việc trực tiếp với anh chị em các bạn trên một cái sân khấu lớn khoảng 500 người mong rằng sẽ được hẹn gặp các bạn trong Hồ Chí Minh à, sau đó thì Dũng có thể ra tiếp tục Hà Nội và một số các tỉnh khác để trong thời gian tới Dũng mang muốn được mang được giá trị của mình mang được những cái truyền cảm hứng cho các bạn đầu tư chứng khoán để giúp chúng ta đầu tư thành công hơn giúp chúng ta bảo toàn vốn chúng ta đặc biệt là giúp chúng ta tự do tài chính đây là những cái mong muốn của Dũng trong thời gian tới và mong muốn rằng là các bạn đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải có một là gì ạ có mục tiêu có chiến lược có hành động đúng và đặc biệt là làm thế nào chúng ta quản trị cảm xúc làm thế nào để chúng ta có được cái kỹ năng đầu tư chứng khoán làm thế nào chúng ta nhận rõ được thế nào là kỷ luật sẽ có rất nhiều công cụ để chúng ta giúp được hoặc là một số anh chị em sẽ nói là tôi không thể nào quản trị cảm xúc được nhưng dũng có một cái công cụ để giúp chúng ta quản trị cảm xúc cảm quản trị cảm xúc quản trị được gì ấy, những tiếng nói nhỏ trong tâm thức chúng ta đây là cái cách mà để giúp chúng ta đạt được mục tiêu trong đầu tư của mình một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã gì ạ ủng hộ cụ Dũng trong suốt thời gian vừa qua cũng như là các bạn đang có mặt ở đây Ờ, các bạn là những người tuyệt vời mà Dũng mong muốn là sẽ được phục vụ chúng ta nhiều hơn trong thời gian tới cũng như là mong muốn được sẽ hẹn gặp cả các bạn ở trong Hồ Chí Minh nếu các bạn nào đang ở Hồ Chí Minh hoặc là các vùng lân cận thì có thể à, tới đây sẽ là một cái chương trình rất tuyệt vời và Dũng sẽ tiếp tục thông báo chúng ta chương trình đó là trực tiếp ở Hồ Chí Minh hai ngày hai ngày tuyệt vời lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn thành công nhớ là đăng ký kênh của Dũng ở phần bên dưới bởi vì Dũng sẽ tiếp tục phát với chúng ta những cái chương trình cập nhật thường xuyên về thị trường chứng khoán của Việt Nam tổng kết của chương trình hôm nay các bạn lưu ý này ở thị trường thời điểm này là thời điểm mà chúng ta thấy là rõ ràng cái vùng hỗ trợ của nó là đang rất là yếu không có dòng tiền tham gia vào khi hỗ trợ yếu không có dòng tiền tham gia vào và những cái thông tin về phép lãi suất về nhiều thứ nó đang cập nhật thường xuyên hàng ngày với chúng ta nên tất cả cái thông tin như vậy có thể nó bị ảnh hưởng có thể không nhưng tuy nhiên thì rõ ràng là được thì chúng ta được khoảng 5 6 phần trăm nhưng nếu mất chúng ta mất nhiều hơn như vậy nên giữ được tiền là một trong những cái chiến lược quan trọng nhất thời điểm này giữ được tiền nó sẽ giúp chúng ta gì ạ có một cái đầu gì à, thoải mái bình tĩnh để chúng ta có những cơ hội tiếp theo khi mà thị trường bị bán tháo giảm mạnh nếu trong trường hợp mà chúng ta gọi là quá trình rút bỏ cuối cùng còn trong trường hợp gì ạ à, để chúng ta mua những cổ phiếu tốt hơn tuyệt vời hơn thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ là cổ phiếu đó đang tích lũy hay phân phối hay ngành ngành nó đang được thị trường chấp nhận hay là dành nó đang được thị trường bán ra nên điều này chúng ta cần phải dựa vào những yếu tố tác động của kinh tế vĩ mô những yếu tố nào chính phủ đang được hỗ trợ những yếu tố nào ừ, nó liên quan đến cổ phiếu đang được gì ạ à, đang được các tổ chức thu gom vào hay tổ chức nước ngoài bán ra những yếu tố xem là tỷ giá nó ảnh hưởng tỷ giá những yếu tố là chúng ta được được hưởng lợi tỷ giá tất cả cái điều này chúng ta cần phải gì ạ bóc tách mổ xẻ ra và Dũng sẽ tiếp tục cùng với chúng ta bóc tách mổ xẻ ra bằng những kiến thức để các bạn tự học được mong rằng là Dũng chia sẻ chúng ta những kiến thức để các bạn tự học chứ không phải các bạn đi nghe ngoài kia các bạn sẽ không biết rằng là vĩ mô là gì à, lạm phát nó ảnh hưởng nào tỷ giá như nào mong rằng trong thời gian tới các bạn sẽ cùng Dũng để học toàn bộ những kiến thức căn bản như này để giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ theo cái góc nhìn tích cực một lần nữa xin chân thành cảm ơn và à, hãy gì ạ à, cho Dũng một like và hãy cho Dũng một gì ạ à, cái comment của các bạn ở phần dưới ô chat để Dũng sẽ biết rằng là các bạn đang nghĩ gì và Dũng sẽ làm những video tuyệt vời để giúp cho chúng ta trải nghiệm tốt hơn trên thị trường chứng khoán. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Nhớ là cho Dũng một cái comment ở phần ô chat ở dưới ở à, đường link ở ở phần bên dưới nếu các bạn là trên gì ạ YouTube thì ở phần link ở dưới YouTube các bạn cho Dũng một cái thông tin ở bên đấy các bạn nghĩ gì các bạn có những cái thông tin gì các bạn cần hỏi những gì Dũng sẽ làm video à, gửi đến các bạn cũng như là các bạn đang gì ạ đang ở trên kênh uh, Facebook thì các bạn cũng cho Dũng một cái từ à, những cái thông tin Dũng sẽ gì ạ sẽ gặp lại các bạn à, trong những video tiếp theo mà một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều bye bye